sắm Vega Theater cho bạn nhiều lựa chọn giải trí tại nhà tuyệt vời nhất bất cứ nơi nào bạn ở. Vega Theater phối hợp hài hòa với nhà của bạn. It's a Sony.